đây hôm nay uh, gia đình đi vô ngay chỗ là Ion Mo của quận uh, Tân Phú ha à, thì uh, cái này nó rất là rộng lớn đây nhìn cái bãi xe này nó, nó kinh khủng rồi Đó. trong cái bãi xe này nó rất là rộng được để uh, xe gắn máy hai bánh xe hơi ô tô luôn thì uh, ngay khu này bây giờ nó phát quá quá mạnh rồi rất là nhanh thì à, hôm nay mình sẽ quay vô à, vô đi vô vô vô vô đi đi đi vậy rồi hôm nay gia đình à, sẽ à, đi ngày thứ năm để xem coi ở trong đồng hay không rồi đi <laughs> rồi đi đi vô rồi hôm nay gia đình đi vô vô thử coi ngày thứ năm như thế nào ờ, quá trời luôn thì ở đây là cái khu vực cũng gần ở uh, sân bay đó, đó. sẽ à, đi vào trong coi như thế nào trong đó rồi sẽ à, review tiếp ngày thứ năm giữa tuần gia đình đi uh, đi ăn uống đi chơi đó, thì em này còn nghỉ hè nên đi quá trời luôn à rồi, quá đây là bên đây là bãi xe I say it. let's hear, let's hear, let's hear. Giờ chắc vô đi ơi. vô đậm chắc vô bỏ vô. giờ khi mà xong thì có cái ờ, đây có mặt ăn rồi. Ăn một tí. Ờ, sushi. Sushi. Bên đây thì là của uh, ờ, Donate Grab Bye. lai rất là đẹp mình ờ, cũng không có thua kém gì về Singapore thương hiệu của Việt Nam Ion hay quận Tân ờ, Phú favors. Oh. Cái này của Adidas à? Adidas sao nó để là Mark bạn? Đây nè. Mark tại sao lại là của Adidas? À, nó giống như là combination lại đó. Hôm nay hôm nay nè. Rồi Acer, Winning và Adidas rồi. Ờ, đẹp quá các bạn ơi Nhìn, à, nhìn rất là đẹp ha Nhìn Nhìn là ghiền rồi, nhìn thu hút rồi à. Thì uh, thiết kế ở đây thì nhìn rất là It's very comfortable Rất là đẹp Rồi uh, kiến trúc thì mới làm đẹp caramel ờ, đang quay đó à. lên ở Tường Sơn Tường Sơn có nhiều cái để mình coi Ở dưới đây là các cái shop mới vừa buông rộng mấy chị này là rất là kỹ không làm liên tục làm liên tục sạch sẽ là rất là clean sẽ siêu thị này là là đạt tiêu chuẩn năm sao á rất là thích đi siêu thị này đi lên chơi đi đi mua đi mua bình tân kia tân phú bình tân phú bây giờ mình lên trên đi đây là Ion Mo Tân Phú chứ không phải Bình Tân lộn hoài quay anh bảo vệ này với anh kéo ờ, cái này xuống cái coi dạ? quay ờ, đẹp trai <laughs> đó bảo vệ này dễ thương không thân thiện anh thích đi đây lắm á rồi cảm ơn em đó thì ở đây nó lên tới ờ, là ba tầng lận á ba tầng thiết kế rất là đẹp ha không vui gì nước ngoài hết đi qua bên uh, Malai Singapore uh, các nơi nói chung là Neon này rất là đẹp Neon Bình Tân ừ. à, Tân Phú lộn sorry Bình Tân thì uh, mình chưa có đi review nữa mình cứ lộn uh, Bình Tân hoài đó đây là các cái shop là quá trời nữa đấy mà không có xe mình không có xe mình không có xe cái gì này mệt cái nào massage vụ uh, à, mấy cái tiếng xe lửa này cũng hay cho mấy em nhỏ nó đi chơi à, 60 ngàn mỗi em 30 ok lo cho em thấy câu quầy à, không nên dễ thương ở đây phục vụ đâu có thua gì Singapore đâu đó, dễ thương không dễ thương quá trời qua Singapore không bằng không bằng ở đây rồi ok giờ vé này sao em dạ lên rồi đó có em này nè thấy không có em này sẽ ghé luôn rồi Ôi em gái dễ thương không? Nhìn giống hồn tà quá ha <laughs> Rồi Rồi lên ngồi đi Đó, anh thì anh mua vé đi bộ <laughs> Đi bộ mới vui cái này à, sẽ chạy vòng vòng vòng vòng ở đây cho mấy em chơi thì à, siêu thị à, Dion Tân Phú rất là đẹp à, có hiệu dài ba ta nè đó hiệu dài ba Bata là hiệu dài này mình thích mang rồi thôi quay, quay ở đây một xíu rồi à, nếu mà các bạn thích thì